hôm nay ờ, chúng ta học tiếp cái bài kinh Ú ờ, Đa Di Ú Đa Di à, kỳ trước mình học về cái bài về cái bài kinh Vụng Thuyết không bài kinh sợ hãi chứ bài kinh sợ hãi còn bữa nay đó là mình học cái bài kinh Ú Đa Di ở trong tăng chi bộ kinh um, uh, phần ba phẩm ba pháp á, Đức Phật ngày dạy rằng trên đời này ờ, có những cái hạng người rất khó tìm cái thứ nhất á, là Đức Phật chánh đẳng chánh giác sự ra đời của ngài rất là hiếm và từ cái chỗ mà hiếm hoi đó đó nó dẫn đến cái hiếm hoi thứ hai nữa đó là cái người mà có thể thuyết giảng cái giáo pháp của Đức Như Lai ừ. Rồi cái điều thứ ba đó là cái sự có mặt của cái người biết tri ân cái này là một dịp nào đó chúng ta sẽ nói cái người có tánh tri ân rất là hiếm hiếm lắm hiếm vô cùng hiếm kể cả trường hợp mà mình hiếu thảo với cha mẹ đó cái người con mà có hiếu thảo với cha mẹ đó thì mình có thể gọi đó là tri ân nhưng mà thật ra là do cái ái luyến ừ, do cái ái luyến do cái ái luyến ừ, nhiều hơn là cái, cái lòng tri ân ừ, khi nhắc thì ai cũng nói được tôi nhớ ơn cha ơn mẹ nhưng thật ra là cái ái nhiều hơn và ngoại trừ ra là cha mẹ thì rất là hiếm có đối tượng nào mà họ tốt với mình mà sau đó mình chịu nhớ lắm và họ có ơn gì đi nữa thì sau đó mình rất dễ quên cho nên đây là ba hạng người rất là khó tìm thì trong cái bài kinh này nè tôi nhắc lại bài kinh đó bài kinh Ú Đa Di là tôi nhắc lại là cái, cái cái hàng người mà có thể thuyết giảng giáo pháp của Đức Như Lai là, là, là khó tìm là với lý do đơn giản thôi là bởi vì Đức Như Lai hiếm khi mà ra đời thì cái người mà nghe được giáo pháp đó và có thể hoan hỷ hiểu được ờ, thì cũng hiếm không vì Đức Như Lai lâu lâu ra đời và mới có được cái hạng người mà nghe được pháp của ngài chứ ừ mà hiểu được mà có thể trình bày lại đó thì lại là càng hiếm nữa uhm. bởi vì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều vị uhm, có rất nhiều tăng ni phật tử cũng muốn thuyết pháp nhưng mà một là khả năng không cho phép hai là họ có thể là người rất là giỏi nhưng mà cái cái cái cái cái, cái khả năng mà trao truyền thuyết giảng trình bày đó thì mỗi người mỗi khác ừ. cho nên uh, chốt lại đó thì cái người có khả năng mà thuyết giảng trình bày giáo pháp của đức như lai một cái đúng mức thì rất là khó tìm mà nói cho tới nơi tới chốn là cái pháp sư mà đúng mức là chỉ có thánh nhân thôi yeah. Dạ. thì trong cái bài kinh hôm nay chúng ta học là kinh à, Udayi đó thì trong bài kinh này Đức Phật dạy cho ngài đang ấy à, là một cái vị mà gọi là pháp sư là đúng nghĩa đó không? một người có cái tư cách có cái thẩm quyền mà để làm cái việc gọi là thuyết giảng là tối thiểu nha tối thiểu là phải hỏi đủ năm cái điều kiện này tại sao tôi lại nói là tối thiểu là bởi vì có rất nhiều và rất nhiều những bài kinh mà ngài xác định rằng cái người mà có cái tư cách có cái thẩm quyền nhất trong cái diện thuyết giảng chánh pháp chính là cái người mà đã thực chứng chánh pháp với người có giới có định có tuệ và có giải thoát ừ, rất nhiều bài kinh ngày xác định chuyện đó nhưng mà ngài cũng thấy rằng không phải lúc nào một vị pháp sư cũng là thánh nhân hết cho nên tối thiểu là giàu là phàm phu là đứng ra thuyết giảng thì cũng phải tâm niệm năm cái điều kiện mà ngài thuyết giảng trong bài kinh này nè ngài phải tâm niệm năm điều kiện đó thì mới có thể xem là những điều kiện tối thiểu để làm cái chuyện gọi là thuyết pháp năm điều kiện gọi là cần và đủ để thuyết pháp Ừ. cái thứ nhất là vị pháp sư đó phải tâm niệm rằng vì pháp thoại mình trình bày cái nội dung nó phải có cái thứ lớp ừ, có cái thứ lớp thứ lớp chứ không phải là thứ giảng tùy hứng tức là mình thích nói gì mình nói rồi ừ, thính chúng đó họ không có tìm ra được một cái chỗ nối kết nào hết dạ. thì không được phải nói cho có thứ lớp thứ lớp cái nào cái nào cần nói trước thì nói trước cái nào phải nói sau thì nói sau yeah. Dạ. thì cái đó là nó ừ, mới có thể đem lại cái cái cái cái, cái, cái lợi ích cho cái người nghe à, họ dễ dàng dạ, ghi nhận dễ dàng ghi nhớ dễ dàng kết nối dễ dàng hệ thống hóa lại cái nội dung cái nào cần trước thì trước cái nào cần sau thì sau còn cái này rất là quan trọng nghĩa là bởi vì ờ, chúng ta thấy ừ, ừ, cái căn cơ chúng sinh thì đồng ý là mỗi người mỗi khác nhưng mà tất cả chúng sinh ở trong đời nó cũng đều có một điểm giống nhau ở điểm có nghĩa là cái gì gì cũng phải từ thấp lên cao như trong ờ, trong tăng chi mà cái pháp cái pháp ờ, môn cái tôi các bạn cái cái phần tám pháp đức phật ngày dạy về tám cái, cái, cái, cái điều đặc biệt của biển cả đó cái điều đầu tiên đó, cái là bờ biển thương thương là, là nó lại ở trong bờ đi ra ngoài khơi nó, cái cái bờ cát nó, nó nó sâu dần sâu dần cái nó hiếm khi mà nó nó, nó, nó đột ngột giống như bờ bờ sông bờ suối bờ hồ lắm ừ. ở đây chúng tôi tỉnh thoảng cũng có đi hồ chúng tôi có biết cái chuyện đó tức là nó có những cái bờ hồ mà từ ở trong bờ đi ra nó phải qua một cái bãi đá cái đá cuội cũng xa à, vài chục mét rồi bắt đầu sâu dần có có nhưng mà nó có những cái chỗ mà từ trong bờ đi ra nó chỉ có non một mét thôi non một mét thôi đó là mấy cái nhất là đặc biệt mấy cái vách đá là nó đi ra nó là nó chỉ non một mét thôi là nó có thể sâu cả chục mét thì cái chung quanh chúng tôi nó là có rất là nhiều hồ đặc biệt có hai cái hồ lớn Inter Inter là sự kết nối mà la kinh nó là hồ tứ binh đây intellect ấy, đọc tiếng mỹ intellect mà bên đây bên đây đọc là intellect tức là liên hồ một cái hồ thun và một cái hồ prien hy vọng là cuối năm bà con mình út qua bà con có dịp đi sát bên chúng tôi chúng tôi đang giảng chúng tôi nhìn thấy thì cái hồ prien đó là nó nó sâu cái chỗ sâu nhất của nó là 260 mét còn có hồ thun đó là cái nó cạn hơn nó 210 thôi chứ 210 thôi chỗ sâu nhất còn cái hồ prien đó thì nó 260 mét và cái chỗ nó sâu hẳm ấy Ờ, cho nên ờ, đi hồ rất là nguy hiểm ờ, rất nguy hiểm đặc biệt là không biết lội mình tưởng mình ở trong bờ thật ra nó là từ ở trong bờ từ trong cái vách đặc biệt là bờ mà có vách đá đó. trong vách ra non mét là đây nó mấy chục mét nhìn nó nó, nó xanh xanh biếc cái xanh thẳm vậy. thì cái pháp thoại trang như vậy đó pháp thoại trang như vậy tức là có mình không thể nào thuyết giảng theo cái kiểu mà tình lình như vậy được hết làm cho chúng họ bị hụt hụt hẳn ừ. để hướng dẫn từ thấp lên cao từ dễ lên khó đi từ từ vậy đó đa phần đa phần chúng sinh trong đời là như vậy dầu bao có bao nhiêu cơ tánh mà đa phần là như vậy chỉ trừ trường hợp hết sức đặc biệt thôi mà ngay các ngày sắc là phất thì cũng từ thấp lên cao ờ, có nghĩa là đầu tiên là ngày cũng chứng sơ quả thôi phải tới hai tuần sau ờ, khi mà nghe đức phật này thuyết giảng cái bài kinh uh, trường trảo đó trong trung bộ ấy thì ngày mới chứng là hán cũng phải đi từng bước ngày một kiện liên cũng vậy một liên là bị đệ nhị tinh văn ấy, đứng sau ngài sẽ là phất nhưng mà ngài cũng được đức phật hướng dẫn từng bước từng bước à, tu tập đề mục này phải làm sao tu điểm tập đề mục kia phải làm sao mình mới mình nghe mình coi coi chú giải mình tưởng là ngày một liên dở không phải mà vì ngài có một cái hành đặc hạnh là đệ nhất thành thông ấy và với cái sự hướng dẫn từng bước của Đức Phật trong chú giải nói là Đức Phật hướng dẫn là liên như người mẹ mà dắt tay con trong chú giải nói như vậy và ngài là vị duy nhất mà được được đức thế tôn hướng dẫn từng bước giống như mẹ mà người mẹ mà dắt tay con để mà tập đi vậy thế tự ngài tu được nhưng mà tại vì với sự hướng dẫn đức phật thì ngài một liên sẽ đi nhanh hơn và thành tựu lớn hơn và ngài trở thành nhân vật là đệ nhất tịnh tông trong hàng ngũ tinh văn này và nói theo trong chú giải nữa thì ừ, một cái phật sát sát tức là từ từ cái chữ sanskrit là sutra sutra tiếng bali là khetta đó một cái bút thật khét như vậy nó là 10 là 10 ngàn cái đại thiên thế giới tức là một ngàn tỷ vũ trụ một triệu dân vũ trụ thì trong một ngàn tỷ Phật một ngàn tỷ vũ trụ đó là Đức Thế Tôn là, là thành tông là số 1 tiếp đó là ngàn kiền liên giống như giống như ngài Gia Phất mà là nhân vật số 2 về trí tuệ trong một ngàn tỷ vũ trụ trong 10 ngàn cái, cái đại thiên thế giới đó. ghê như vậy thì một cái vị mình mà, mà, mà, mà có một cái khả năng lớn như vậy đó thì vị nó cũng phải cần đến sự hướng dẫn từng bước ừ. từng bước từng bước một ừ, đối với chúng ta cũng vậy thôi cho ừ. nên cái điều đầu tiên của quý vị pháp sư là phải ghi ghi nhớ cái điều tâm niệm là lúc nào cũng phải quan tâm cái trật tự thứ lớp trước sau của cái pháp thoại của các vấn đề cái gì cần nói trước cái gì cần nói sau nha yeah và chúng ta còn biết thêm một chuyện nữa đó là ừ, chúng ta luân hồi vô số kiếp mà vô, vô số kiếp cái gọi là cái tập khí cái chủng tử phiền não cái tập khí bất thiện của mình nó sâu dày sâu hơn biển mà nó dày nó nặng hơn núi không cho nên nó là mình muốn mài nó không phải dễ đâu ờ, kể cả những cái vị mà trong kinh nói là nghe cái đắt liền đó mình tưởng dễ chứ không phải đâu bây giờ họ nghe cái đắc liền có nghĩa là hồi trước vô lượng kiếp về trước họ đã học đã tu coi như là mỏi mòn đó ừ. cho nên bây giờ họ chỉ nghe cái đắc là mình thấy nó dễ chẳng phải đâu cũng phải đi từng bước trong vô lượng kiếp nha trong vô lượng kiếp họ đã đi từng bước từng bước để mài để mài mòn tham sân si ái mạng kiến nghi tật đố bụng xỉn không à, mấy cái đó là phải mài từ từ từ từ mài mài từ từ từ, từ. đến lúc lúc mà công viên quả mãn rồi thì chỉ nghe một cái một cái pháp thoại nghe một cái câu kệ ngôn ngắn thôi là chứng liền nhưng thật ra là họ đã đi từng bước họ đi từng bước trong nhiều đời nha vậy là đến đời này thì não họ nó mòn mỏng rồi nhớ cái đó cái điều thứ hai nữa đó là cái tiếng Pali gọi là Priya cho Dasavi tức là cái vị pháp sư đó phải bên cạnh cái chuyện mà phân biệt cái nào trước cái nào sau để thuyết giảng cho nó thích hợp để vừa vặn với trình độ của người nghe thì cái điều tâm niệm thứ hai đó là vị nó phải chọn cái cách nào mà để giúp cho người nghe đó uh, nhận ra được cái yếu nghĩa của giáo pháp nói cách nào mà cho nó, nó khế lý khế cơ cái priya giá ở đây á, ừ, ở trong giới giải vậy tức là chữ karna có nghĩa là mình mình mình mình mình, mình, mình, mình chứng minh được ừ. mình thuyết phục được ừ, cho người nghe lý do tại sao mà mình nói như vậy cái điều mình nói nó dựa trên những cái cơ sở nào ờ, chứ không phải tùy thích mình nói nói lông bông nói lan man mà không có cơ sở mà nền tảng gì hết như, như tôi đã nói rất là nhiều lần à, quý vị có thương có kính sư phụ cách mấy đi nữa nhưng mà khi nghe cái gì mà ngộ ngộ thì cũng phải hỏi lễ phép à, cái thưa thầy vậy chứ bạch ngài bạch sư vậy chứ cái điều này nè ừ, con muốn đọc thêm cho nó rõ hơn sâu hơn rộng hơn con coi thêm ở đâu đó đó là cách nói tế nhị chứ không lẽ mình phan ra mình nói mình nãy giờ ngài nói là dựa vô đâu thì nghe nó cũng hơi nặng không thì thôi thì mình nói nhẹ nhẹ em đó con muốn đọc thêm này đọc ở đâu à, mà dầu thương hết mấy cũng phải ráng nổi đó chứ đừng có mà nhắm mắt nghe thầy là thầy phát làm sao rồi tin sái cổ thì cái đó là cái bậy nha cái này cái rất là bậy bởi vì mình ăn ăn bậy mình bị bệnh còn cái mình nghe bậy mình tin bậy rồi mình hiểu bậy rồi cái mình hành bậy đó thì nó không phải là bệnh mà nó là nó, nó kéo dài cái thời gian sinh tử khổ ải trầm luân thôi nha mình không có chơi dại vậy được mình không có chơi ngu vậy. Không? mình không có thờ kính một cách mù quáng cuồng tính ờ, kiểu đó ừ. cho nên bản thân cái vị thuyết pháp cũng phải nhớ được tâm niệm thứ hai đó là priya đó sẽ bản thân vị đó phải là cái người nắm chắc cái nắm vững nắm rõ cái điều mình nói để có thể trình bày một cách hợp lý và đầy thuyết phục à, đầy thuyết phục chứ không phải là nói ngẫu hứng À, thích thì nói còn à, ai mà truy cùng đuổi tận thì mình bí cái đó làm được mà mình phải chịu trách nhiệm với điều mình nói điều mình nói nó mới dựa trên cơ sở nền tảng nào ừ. cho nên trong cái bộ ừ, Dhammasa bộ à, Attasalini tức là chánh sớ chánh sớ của uh, của bộ pháp tụ bộ A số 1 A có 7 bộ hơn Ờ, bảy bộ thì bộ đầu tiên là bộ Dhamma Sangani thì mỗi bộ đều có cái sớ giải hết ừ. sớ giải hết bảy bộ thì làm có ba tập sớ giải à, tập một á cái bộ à, bộ Dhamma Sangani thì cái sớ giải nó tên là atasalini, cái bộ thì làm thứ hai nó là quý phân gá đó thì nó có cái cái bộ chú giải là Sammo Hopino Dani của năm bộ sau thì được giải thích chung ở trong một bộ sớ giải chung ờ, là Panchapakarana Attakatha ừ thì uh, chúng ta có dịp ừ, chúng ta hy vọng như có cái dịp nói nói cầu mai ra chứ già rồi tôi già tôi không có mong mỗi cái chuyện mà ngu mệt ừ. tôi mong có dịp mà bà con mình học được ba bộ số giải này đó là bộ số giải của của pháp tụ Atasalini cái, cái bộ số giải của Y Phân gọi là bộ Sammo bino Dani và cái bộ thứ ba đó là Panchapakarana Attakatha đó Panchapakarana thì ờ, ở trong đó đặc biệt mình học chuyên về cái sớ giải của bộ bộ thứ năm đấy ừ, bộ thứ năm tức là bộ lượng điểm ấy, bộ Katha Bát Thú thì cái sớ giải của bộ này rất đặc biệt tuy là nói là nó là sớ giải a thì đàm thực ra nó là đá động rất nhiều vấn đề về kinh đại cách ly kỳ hứng thú ờ, đối với tôi thì cái bộ đó nội dung nó cũng giống giống như là cái bộ Milin Banha Mi Tiên Vấn Đáp mà còn ghê hơn thâm hậu hơn nữa ừ. trình bày về những quan điểm um, Phật giáo bộ phái ừ, nhưng bây giờ tôi đi hơi xa rồi tôi quay trở lại thì trong cái bộ mà chú giải của Athas, à, bộ chú giải Athasalini đó, thì trong đó có nói cái này một cái vị pháp sư mà muốn nói chuyện của khế cơ cái lý đó, thì bắt buộc phải là cái người gọi là nắm được cái căn bản của a di đàm à, trong bộ đó nói như vậy à, trong bộ đó nói như vậy à, tôi nhắc lại nha pháp sư đó, mà mà gọi là đúng tầm đúng mức đó, không phải là người biết a di đàm để có thể nói về luật có thể nói về kinh tạng một cách tự tại tự tin Đấy, và có cơ sở có nền tảng cái đại kỵ đó là nhiều người đó là lại bỏ ra địa đàm mà lại lại đi giải thích tặng kinh giải thích bằng cái gì giải thích bằng hai cái nền tảng một là cầm những từ điển hán việt cái bên tra tra tra trong từ điển hán việt cái chữ đó có việc gì tưởng tượng không có việc tưởng tượng ra được cái chuyện động trời đó không giải thích lời phật bằng từ điển hán việt cộng với cái vốn tiếng việt của mình thứ hai là dùng kiến thức đời kiến thức bách khoa của mình để mà giải thích kinh tạng mà trong khi cái kinh tạng đó là lời dạy của một vị chánh đẳng chánh giác Đấy. một cái người nó tu tập bao nhiêu ở tăng kỳ bây giờ đó là mình hiểu lời dạy người đó bằng hai cách một là bằng cuốn từ điển hán việt đây còn có người còn còn xài quyển từ điển việt tiếng việt của nguyễn lanh mới ghê hiểu để hiểu lời phật á, là nhờ ông nguyễn lanh với ông đậu duy anh ông thường chủ có bị nghĩ có động trời không rồi cái thứ hai là kiến thức bách khoa của bản thân biết ba mớ về toán lý hóa sinh sử địa cứ lấy mấy cái đó là lấy cái đó để giải thích về lời phật mà thật ra là có chú giải đàng hoàng chứ và đặc biệt là dốt Adinam thì giải thích tặng kinh không nổi tôi khẳng định một ngàn phần trăm như vậy tôi là tôi chỉ ví dụ thôi không học Adinam thì biết tầm tứ hỷ lạc định là cái gì không học Adinam mà giải thích chánh kiến chánh tư duy là chỉ có chết chỉ có chết thôi nha không biết Adinam thì chánh kiến chánh tư duy hiểu, hiểu kiểu gì có rất là nhiều người chúng tôi tình cờ chúng tôi đọc trên Facebook họ mở đại đầu cái cuốn nào Đàm họ thấy chẳng hạn như họ mở cái cuốn uh, bộ số 6 họ thấy trong đó có cái gì sát quẩn đang có ở người nào thì thở quẩn cũng đang có ở người ấy phải chăng ờ, tâm tham đang có ở người nào thì tâm sân cũng sẽ có ở người ấy phải chăng họ đọc tới đó họ thấy kỳ kỳ họ nói là họ mới phán câu họ ấp sách là họ phán là thì đà không có tu hành gì hết toàn là nói trời công mà nhưng mà họ quên một chuyện à, thì đạo nó mênh mông lắm cái, cái cái mà họ lật ra đó là nó nó, nó giống như là, là phương trình mà có phương trình của của, của tú tài đó mà họ chưa có có có họ chưa có có có học xong tiểu học thì ba cái sin ba cái cos ba cái vector gì là họ hoàn toàn họ không hiểu Rõ thế nó kỳ kỳ nó nó không cần thiết chứ thật ra tôi khẳng định một ngàn phần trăm không biết ai thì làm thì đừng hòng mà nói về là tính tấn định định tuệ đừng hòng mà nói về thất giác chi à, tôi hỏi thiệt nha không học Adidas biết tỉnh giác chi là cái gì không hả à, niệm giác chi mình còn gồng gồng mình nói là niệm là niệm chính niệm còn trạch pháp giác chi là cái gì hả? là từ điển ra tra nữa là ông nào đi anh ra tra trạch là cái gì trạch là phân tích là phân biệt gì tùm lum là chết rồi không rồi tỉnh giác chi là cái gì hả là cái gì hỷ giác chi là cái gì ngoài tưởng tượng không à để chưa ừ. cho nên một cái vị pháp sư mà đúng nghĩa phải biết a tôi khẳng định là như vậy và cái lời khẳng định đó là dựa vào trong cái chánh sớ của bộ Aptasalini tức là bộ, bộ chú giải của của của Thomas đó ừ. trong đó nó rất rõ cái rất rõ và có tiếng Việt rồi ừ, chú giải này có tiếng Việt nhưng mà dĩ nhiên là bản bản dịch đó, Google Translation không? nhưng mà ít ra thì bà con có tò mò thì vào đó coi không? vào internet đánh cái chữ chú giải pháp tụ ừ, rồi à, cho nên là cái vị pháp sư mà mà mà, mà thứ pháp niệm thứ hai cần phải tâm niệm đó là ta phải nói chuyện có cơ sở có nền tảng nói chuyện có kế cơ cái lý ừ. có cái nền tảng có cái chứng minh ừ, đủ để thuyết phục người nghe và chính mình phải có cái thể có khả năng gọi là chịu trách nhiệm cái điều mình nói này chưa đâu các vị mở ra trong cái cái kinh phúng tụng cái kinh thập thượng các vị thấy có nhiều cái còn le lưỡi ví dụ như là bác giải thoát là cái gì tám nó thắng cái xứ là cái gì Happy Abhibha cho ta nói là cái gì không học đi làm là chỉ có chết thôi Đấy không mà cứ ăn rồi là cái chữ ra thì nào? Đấy. vì học không nổi nó thẳng luôn học không nổi không có điều kiện từ, đó ôm cái dốt này mới trở thành cái mối hạnh mối căm hờn với, với một phần ba ừ, giáo lý của đức phật ừ, thì kẹt lắm không? trên cái điều thứ hai là là là bắt buộc Ừ, bắt buộc là sư pháp phải có cơ sở ừ, phải có một cái điểm tựa ừ, giáo pháp thì để có thể trình bày một cách vững vàng và mình mới có thể chịu trách nhiệm cái điều mình giảng nhớ nha rồi cái điều thứ ba đó à, cái điều thứ ba đó là là, là, là, là cái điều thứ nhất là thứ lớp điều thứ hai đó là thứ pháp được đọc được hiểu cái thứ ba đó là thuyết về lòng tự mẫn ừ, về lòng tự mẫn cái này nghe nó thì dễ hiểu cái này không cần giải thích nhiều nhưng mà nghe thì dễ hiểu nhưng mà thật ra nó rất là khó làm là vì sao là vì các vị tưởng tượng đi ở trong mấy cái pháp tu của Phật pháp mình đó gọi là pháp tu mà Phật dạy mình đấy không như ba cái chánh niệm mà niệm nè định nè giới nè không ờ, à, mình cái đó khó là đã đành rồi nhưng có một cái mình tưởng nó dễ ờ, nhưng mà nó khó lắm đó là vô lượng tâm ấy. cái từ bi hỷ xả khó lắm nghe thì dễ hiểu nghe thì dễ hiểu chứ nghe giảng về định sơ nhị tam tứ thiền rồi hư không vô biên thức vô biên này nghe nó là khùng luôn không hiểu đâu rất là khó rồi nghe giải thích về bên cái ờ, ờ, ba uh, bảy bộ đề phần rồi, rồi, rồi các cái nhóm phiền não như tứ phượng tứ bọc tứ kết tứ thủ tứ lậu nghe nó dễ khùng lắm không nhưng mà đặc biệt thấy tứ vô lượng tâm rất là dễ hiểu từ bi hỷ xã nhưng mà thực ra rất là khó tu rất là khó bởi vì sao vì chúng sinh trong đời này nó chia làm năm hạng hạng tôi nên mấy cái này tôi nói hoài à. hạng thứ nhất là chỉ biết có mình thôi không quan tâm tới ai hết đó là chẳng hạn mình thấy ba cái con bị súc sinh ba cái con ruồi mũi đó, ờ, từ côn trùng cho tới súc sinh thì mình thấy đa phần nó chỉ biết mình nó thôi à, nó tới ngày là nó ăn không vậy đó ăn rồi ngủ ngủ rồi giao phối giao phối xong rồi thì ai đụng tới nó thì nó phản ứng rồi nó tự vệ hoặc là nó tấn công nó chỉ biết có nó thôi ờ, nó không có màng gì ai hết ừ. cái đó là hạng thứ nhất là hạng chúng sinh cái loại chúng sinh chỉ biết có mình cái loại chúng sinh thứ hai nó là nó biết quan tâm đến những cái đối tượng mà trực tiếp liên quan tới nó ừ. bắt đầu nó biết thương con nó biết thương mẹ ờ, nó biết thương cái người phối ngẫu ờ, Ờ, nó biết nghĩ ờ, đến cái người nào đã thương mình ờ, đã giúp mình cái thứ hạng thứ hai đó là biết quan tâm tới người khác cái người tốt với mình người thương mình vậy là cái hạng thứ nhất là chỉ biết nghĩ tới mình cái hạng thứ hai đó là biết nghĩ đến người khác nghĩ đến người thương mình hoặc là cái người đó có giúp đỡ mình cái hạng thứ ba đó là có có khả năng quan tâm đến cái kẻ không ân không oán gì với mình hết có mình có thể thương được cái kẻ không mắc mớ gì mình cái hạng thứ tư á, là nó thương được bạn của kẻ thù có nghĩa là sao mình ghét thằng tèo nhưng mà em chị ba má của thằng tèo cô gì tính cậu mở dưỡng của thằng tèo mình không có ghét mình ghét đúng tèo thôi đó. À, chứ còn mà, mà những người bạn bè bà con tèo mình vẫn thấy ok các vị nghe này các vị tưởng nó thường không có thường đâu ai mà lần ai mà trong đầu có báo chính trị thì biết khi mà mình đã ghét học thuyết đó rồi nên là mình ghét luôn cả những cái người mà trực tiếp hay gián tiếp liên quan tới học thuyết đó tôi tôi nói chắc các vị hiểu tôi nói cái gì ví dụ như mình tôi nói trắng ra đi cứ né né vài mệt nó mỏi cái, cái, cái, cái, cái, cái, cổ cổ nó thiệt luôn nha như mấy người mình cộng sản thì nó ghét mấy người mà phi cộng sản họ nghe có cái mùi nó hơi tanh tanh họ nói đó là phản động nguy quân nguy quyền họ ghét hết ghét cả công ty họ hàng mà ngược lại cái đám chống cộng á thì coi như là nó ghét mấy cái nhà cầm mấy người cầm quyền nó ghét cán bộ công an bộ đội rồi nó ghét luôn ba cái giao liên thư ký xã ấp huyện rồi nó ghét luôn cả những người đã đi vượt biên ra nước ngoài mà còn trở về nước nó cũng ghét nữa rồi nó nó bây giờ mình, mình lâu cách đây mấy năm bên mỹ còn có cái phong trào là, ờ, là chống đối luôn cả những người mình thường đi về việt nam rồi còn chửi bới bài xích rồi tẩy chay mấy người mà gửi tiền về việt nam đó thấy chưa tức là mình thật ra cái người mình ghét là ai năm ba bảy tám mười người thôi đó. nhưng mà đằng này mình ghét luôn cái đó không có được à, mà đằng này là mình chưa bỏ được cái thương ghét thì ít nhất mình cũng thu gọn thu hẹp cái đối tượng lại nghe nghe kỹ nha nếu không thương được muôn loài bởi vì vẫn còn chọn lựa phân biệt đối tượng để thương ghét thôi thì mình cũng phải thu hẹp đối tượng lại chứ còn mà kẻ thù nó khác mà bạn có kẻ thù mình ghét luôn vậy thì mệt lắm phải không rồi như vậy là cái hạn đầu tiên ấy <clears throat> là chỉ biết có mình cái hạn thứ hai là biết luôn rồi chỉ biết biết là, là ngoài mình ra còn mình còn biết quan tâm đến kẻ liên quan đến mình tốt với mình thương mình giúp đỡ mình ra ơn với mình cái thứ ba nó là thương được cái kẻ không có ân oán với mình cái thứ tư là thương được bạn của kẻ thù và cái hạng thứ năm mới ghê cái hạng này là thương được cả kẻ thù ừ. thì cái hạng thứ năm này nè mới có đủ sức để mà gọi là trở thành bồ tát ừ, thực hiện cái bồ tát đạo phật đạo để mà trở thành một cái đấng là chánh đẳng giác vô thượng điều lượng ờ, cha lành ba cõi không ừ, cái hạng thứ cái hạng chúng sanh thứ năm ấy, thương được cả kẻ thù ừ còn ờ, cái hạng mà tệ hơn chút đó là thương được bạn của kẻ thù có nghĩa là cái cái đối tượng mà, mà căm ghét đó, nó nó được thu hẹp lại còn mình đó, thì mình ghét tùm lum hết à, mình ghét tùm lum mà, mình chưa kể mình còn có, có, có nhiều kiểu ghét lạ À, mình ghét cái thằng chọi đá mà mình ghét luôn cả cái cục đá rồi uhm, mình ghét luôn chỗ cái luôn cả cái chỗ cái thằng đó đứng liền đá rồi. mỗi lần đi ngang cái mình cũng thấy khó chịu nó thí dụ như vậy à, thì bây giờ tôi đánh một vòng tôi quay trở lại chốt lại vấn đề đó là để có được cái lòng đại bi không phải dễ bởi vì đại đại đại đây có nghĩa là gì là lớn rộng à, đại đây nghĩa là lớn rộng còn bi mà mình chỉ biết trắc ẩn với những người chung quanh mình những người mà có quan hệ trực thuộc gián tiếp với mình thì cái đó chưa phải là đại không cái nó mới tiểu bi cái nó mới có viên bi mới có hòn bi thôi không? chứ chưa lên cái đại bi đâu đại bi là mình phải có lòng trắc ẩn với cả những người không ân oán gì với mình và khá nhất là thương được cả cái người chống đối mình này không ưa mình mà mình, vẫn thương được họ thì cái đó là mà thượng thừa mới là cao cấp đúng không thì à, là cái vị pháp sư đó là vị nó phải có lòng đại bi phải có lòng đại bi trong chú giải ghi rất rõ đại bi là sao trong chú giải mới mới chưa cái ví dụ là khi bắt đầu thuyết pháp mới mong rằng mới nghĩ bụng họ đang bị đại kiến giúp cho họ đừng bị đại kiến không? họ đang ờ, ngộ nhận hiểu sai mình giúp cho họ đừng ngộ nhận hiểu sai họ đang bị khổ mình giúp cho họ bớt khổ hoặc là hết khổ giải thoát cái khổ thì đó gọi là lòng đại bi không? Ừ, lòng đại bi còn bài năng này đó là mình không thương được người ta mình ừ, cái điều thứ tư này nó có liên hệ cái, cái điều thứ ba có liên hệ tới cái điều thứ, thứ, thứ tư không điều thứ ba nó liền điều thứ tư thì lát đó tôi mới nói thêm nhưng mà đa phần nó là mình tự mình hỏi lòng mình đi ờ, trừ ra thân quyến bè bạn những tăng ni phật tử nào mình quý mến không thì mình còn thương được người khác không vì, bây giờ tôi nói phật tử rất thì không mình đi chùa mình thờ phật mình niệm nam mô tùm lum tà la chứ mình mình cũng toàn là kiếm người cũ người nào mình thương mình quý mình mến sẵn á mình sáp vô chứ mà sao mình có được cái lòng đại bi mình biết xót xa chắc ẩn không biết bất nhẫn trước cái khổ của cái người dân kẻ lạ khó lắm mà nói gì pháp sư pháp sư là khi mà mình đứng trên bục giảng mình ngồi trên bục giảng mình giảng mình không biết là bao nhiêu người sẽ nghe mà pháp sư thứ thiệt ấy, là chỉ nghĩ một chuyện thôi còn một tí phiền não là còn một tí khổ còn nhiều phiền não là còn nhiều khổ à, biết thêm một chút Phật pháp là giảm đi những ngộ nhận những cái tà kiến mà biết thêm một chút Phật pháp đó là họ được sự an lạc bớt khổ thì mong rằng cái bài giảng này của mình họ nghe xong họ bớt đi cái ngộ nhận bớt đi những cái biên kiến định kiến thành kiến những tà kiến bớt được cái đó thì là bớt khổ phải có lòng đại bi như vậy kể cả đó là những người mình chưa biết mặt kể cả đó là cái người xưa dẫn ưa gì mình không nhưng mà mình vẫn nghĩ bụng đơn giản như vậy biết thêm một ít giáo pháp thì họ bớt đi cái, cái hiểu sai hiểu bậy bớt đi một tí vô minh tà kiến mà mấy cái đó mà nó bớt thì họ bớt khổ chỉ nghĩ nhiêu đó thôi ừ, chỉ nghĩ nhiêu đó thôi bớt khổ à, còn nếu mà nói sâu nó rộng nữa đó, thì mình thương người cũng chính là mình thương mình à, tại vì trước đây cũng đã có vô số người ờ, cũng đã nghĩ tới mình mà họ mới hoạt pháp để hôm nay mình mới có giáo pháp để mình biết ví dụ như xa nhất là đức phật à, xa nhất là ngài gần gần là mấy thầy bạn gần đây là xa nhất là thế tôi ngài đã trải qua vô lượng kiếp chỉ vì ngài nghĩ đến chúng sinh chứ nếu mà ngài đi cho riêng ngài ngài đi lâu lắm rồi không nhưng mà vì ngài nghĩ đến cái kẻ khác những kẻ hữu duyên đó. Ừ. bên Phật giáo Nam truyền này không có cái vụ mà độ tận chúng sanh là cái vụ không có bởi vì mình thấy sao tận nổi chư Phật ra đời gọi là tính mà hàng ngàn hàng triệu tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ, tỷ. chúng sanh giờ nó còn lũ khủ rồi sao hết được bên đây không có cái vụ mà độ tận mà bên đây chỉ có cái là những người hữu duyên những người hữu duyên với mình thì các vị biết một vị chánh đẳng giác ra đời cái số chúng sinh mà cái ngày độ là đếm xuể đếm xuể nha ừ. cho nên là có lòng đại bi thì nghĩ rằng mình mình cũng phải mang ơn bao nhiêu thế hệ tiền nhân hôm nay mình mới có giáo pháp thì ngược lại mình cũng phải trả cái nợ trả cái ơn tiền nhân bằng cách là mình truyền lại cho hậu lai hậu nhân những cái điều mình biết ừ. và những cái dấu vết những cái những cái gì mình nói lại cho bà con á, nó chính là cái dấu vết mà mình để lại trên trần gian này và một kiếp lai sinh mình quay trở lại mình không loại trừ cái trường hợp chính mình á cũng sẽ bắt gặp là những dấu mòn ấy những dấu mòn ngày xưa mình đã để cho nhân loại để lại cho người khác nha chẳng hạn như hôm nay chúng tôi để lại cho bà con một cuốn sách chẳng hạn như như là để là cái ông Nguyễn Du để là cuốn kèo đi à, Nguyễn Điện Kiều à, thì nếu bây giờ ông sẽ làm ngưỡng quay trở lại ông cũng sẽ gặp lại chuyện kiều nếu mà ông là người Việt Nam thì ông, ông sẽ cũng cũng sẽ học lại tiếng Việt ừ, ông sẽ học lại tiếng Việt và chắc bộ ông phải học kiều ông phải học lại cung quán chinh phụ phải không mà mấy cái đó là của ai cũng đặng trần côn nguyễn gia thiều đoàn tiểu điểm nguyễn thanh quang nguyễn du ví dụ như vậy thì những gì mà ngày xưa mình đã làm thì ngoài diện giúp cho cái cho những cái người xung quanh mình những người mà mình nghĩ là không phải mình á, bên ngoài mình á, thì bản thân mình cũng có trong đó mình để lại cái dấu vết để mai này mình lành cái dấu đó mình tìm trở về con đường cũ lối xưa à, nhớ cái đó nha cho nên à, vị pháp sư thứ thiệt là phải có cái lòng đại bi rồi chỗ đó cứ nhớ đơn giản người ta nghe được một tiếng Phật pháp là người ta bớt đi cái ngộ nhận bớt đi cái vô minh bớt đi tài kiến và điều đó cũng có nghĩa là người ta bớt đi tí khổ mà nếu trần gian này mà mọi người nghĩ về nhau bằng một cái tấm lòng như vậy đó thì đó chính là tịnh độ đó chính là thiên đường đó chính là cõi trời đó chính là tiên giới Thấy không cái đó là là một cái chứng chứng minh rõ ràng nhất chứ còn mình à, đi hoạt động chính trị đó thật ra đối với tôi nó, cũng đáng đáng ngờ lắm bởi vì mình theo đuổi một học thuyết giả định như mình lật đổ được cái, cái nhóm A mình đưa nhóm B lên là nhóm B lên được bao lâu mà nhóm B có chắc gì tốt hơn nhóm A không nó chắc gì tốt hơn rồi chưa kể mà mà, mà những thành phần mà sĩ sẽ xử nó tốt hơn thì nó, cái đám mà tốt hơn nó sống được bao lâu rồi cái đám kế thừa nó thì coi như là như con dầu không cho nên cái cách làm chính trị tốt nhất đó chính là để lại cho cuộc đời những dấu vết về văn hóa về tâm linh tôi cho đó là cái cái, cái hoạt động chính trị tôi cho là tốt nhất tốt nhất không thờ phụng học thuyết hết bởi vì tất cả học thuyết tất cả những cái giải pháp chính trị nó đều chỉ là những cái gì mang tính tạm thời mang tính thời điểm thôi ừ, mang tính thời điểm vào thời điểm đó thì học thuyết đó nó hay đường lối đó nó hay nhưng mình cứ chịch qua chuyện dài năm là nó đặt lắc bởi vì vũ trụ thế giới nhân sinh nhân loại luôn luôn nó luôn luôn nó nằm trong một dòng chảy biến ảo không ngừng và cái giải pháp cho từng vấn đề nó cũng phải được thay đổi liên tục à, cho kịp với những biến đổi của các vấn đề các vấn đề nó mới đứng yên cách đây 5 năm thế giới có vấn đề như vậy cách đây 5 năm Việt Nam đối diện với những vấn đề như vậy đúng nhưng bây giờ những vấn đề đó nó đã không còn nữa nó đã đổi qua những vấn đề khác mà mình cứ cắm đầu nhắm mắt ờ, mà mình theo đuổi cái giải pháp cũ cho cái đất nước mình ngay cả cái cơ thể mình cũng vậy cách đây 5 năm mình bị bệnh cả mình uống paracetamol mình uống aspirin nhưng bây giờ với cái tình trạng bao tử của mình bây giờ thì phải đổi thuốc bởi vì không phải là mình muốn uống gì mình uống bị cái bao tử ok thì thuốc cảm nào mình uống cũng được còn mà cái cái bao tử có vấn đề là phải đổi thuốc cảm đi hỏi bác sĩ coi tôi nói có đúng hay không bản thân tôi của thuốc cảm tôi đâu uống tùm lum được lâu lắm rồi tôi đâu dám uống paracetamol ừ, tôi dám ừ, nhớ nha đây cho nên ngay cả cơ thể của mình cái giải pháp cho nó còn phải thay đổi liên tục thì nói gì là những giải pháp về chính trị về xã hội này không có gì ngu cho bằng gọi là nước chảy hoa trôi mà mình cứ ôm hình bóng cũ đứng bên bờ sông mà tưởng tiếc và đi tìm lại một cái y, con đò xưa người chèo đò cũ nó ngu chơi trong tình cảm còn ngu nói về trong chính trị đó ngu cho nên là cái hay nhất trong cuộc đời này là mình để chỉ thay vì theo đuổi những học thuyết thì mình hãy để lại những những dấu vết ừ, những dấu vết nhờ những bảo vật ừ, đó chính là lòng đại bi của người nội pháp nha đó là lòng đại bi người nói pháp và cái điều thứ tư đó là cái vị nói pháp không có nhắm đến cái lợi lộc uhm, lợi lộc lợi lộc không tiếng pháp thì cái lợi lộc là sao ở đây là cái cái chữ amisa đây nghĩa nó rộng lắm ở đây đó là nó vừa là là danh lợi amisa để nghĩa là danh lợi chứ không có riêng về vật chất nha à, nó không phải về vật chất mà nó là về danh lợi nói chung thuyết pháp để mình có tiếng tâm mình có thêm nhiều đệ tử à, tiếng pháp để được cúng dường để được cung đốn phục vụ thì cái đó là không phải là cái lý tưởng của người pháp thuyết pháp bởi vì mà ở trong ờ, trong ờ, trong ờ, trong trong trong, tương ưng đó, đức phật ngày dạy À, cái những cái vị mà thiếu trí khi mà họ được lợi lộc họ hoan nghĩ và thích thú giống như con dồi mà nó thấy rằng đống phân của nó to hơn cái đống phân kia này nó thấy rằng nó là no đủ với những đống phân to đùng trong khi cái con con, con mấy con dò bên kia này đống phân nó phân khô phân phân mà phân phân động vật nhưng mà nó phân hai nắng phân một nắng cái phân mà nó càng nhiều nắng thì nó khô khó gặm phân tươi phân mới phân ít nắng á, thì nó, nó ngon hơn nó nó mềm hơn không? Ờ, dễ gặm hơn thì nghe nói rằng là cái cái cái sự mà đam mê nắm đuối trong cái cái cái, cái danh lợi đó à, rồi từ đó mới thấy mình ngon thấy người ta dở người ta vô phước thì cái cảm giác cái cái, cái tâm trạng mà so sánh và và và và, và tự mãn tự đắc nó nó cũng giống hệt như là cảm giác cái tâm trạng của con dồi mà nó so sánh cái đóng phân của nó với đóng phân của nó khác kìa à, nhớ cái đó à, và cũng rất là nhiều chỗ Đức Phật ngày ngày có nói đến cái chuyện là uh, ờ, tương lai trong cái giáo pháp ngài uh, sẽ có những cái cá nhân mà đang cái giáo pháp vô giá của ngài đi, đi đổi lấy những cái, cái mảnh vụn danh lợi không có đáng gì à, như uh, trong uh, chú giải của bổn sanh kinh ừ, chú giải chú giải bổn sanh kinh mà chương mà chương một bổn sanh kinh nó có tất cả là 557 năm 554 cái, cái tích cũ chuyện xưa thì trong đó nó chia thành nhiều chương phẩm thì cái chương phẩm đầu tiên ấy chương phẩm phẩm đầu tiên của bổn sinh ấy thì có cái có, có, có cái bổn sinh gọi là Maha Supinachataka có nghĩa là cái bổn sinh đại mộng ừ, thì trong đó có kể cái chuyện ông vua Pasenadi tới vua patinak ấy cái đêm đó ông nằm mơ ông thấy 16 cái điểm mộng lạ lắm thì trong đó có cái điểm mộng là mà tất cả 16 điểm đó, nó là đều là cái điểm báo cho những cái chuyện sẽ xảy ra sau này sau khi Phật và ờ, vua Phật và vua không còn nữa thì, ừ, mà, ý nghĩa của mỗi giấc mộng đấy sau đó ông thức dậy ông đi vào hậu Phật thì Phật giải thích cho ông nghe đó là đó là đó là, đó là 16 cái vấn đề giáo lý rất là quan trọng 16 cái tiên đoán về hậu vận tương lai của thế giới nhưng mà nó cũng là những vấn đề giáo lý thì trong trong 16 giấc mơ đó vua thấy ừ, người ta lấy một cái cái cái đĩa bằng vàng để mà hứng nước tiểu của một con con con chó rừng rồi ông nằm mơ ông thấy người ta lấy một cái khúc trầm quý giá mà đi đổi lấy một miếng bơ mà bơ bị hư miếng bơ mà bị hư ông thấy lạ ông thấy hai cái chuyện rất là lạ thì ông à, đem vô hỏi Đức Phật cái, cái 16 điều về ngày giải thích cái giấc mơ mà thấy là người ta lấy cái cái đĩa mà, mà bằng vàng hứng nước tiểu của con chó rừng là cái điềm báo sau này nó sẽ có một cái thời gọi là cái thời những cái kẻ không ra gì đứng lên nó nắm nó nắm hết cái quyền lực diền mối trong đạo ngoài đời cả thiên hạ quỳ lị thờ phụng cúc cùng những đối tượng không ra gì hết tôn sưng nó làm sư phụ làm đạo sư tôn sưng nó làm lãnh đạo lãnh tụ tụi lúc mất đó là điềm báo mà đặc biệt trong đó có cái điềm báo có, có giấc mơ vô thấy người ta đem một cái lỗi trầm trị giá nghìn vàng cái lỗi trầm đó, rồi trị giá nghìn vàng mà đem đổi lấy một miếng bơ hư bơ là mình thấy cục bơ tươi bơ mới là đã không đáng bao nhiêu còn anh bị hư mới ghê chứ ừ. thì ngài nói rằng sau này đệ tử ngài sẽ có những người phạm quyển phạm thu mà đem cái giáo pháp vô giá thế tôn mà đem tuyên truyền rao giảng ừ, trình bày ừ, để mục đích là đổi lấy một ít những cái sự mà, mà, mà, mà Ừ, nổi tiếng một ít sự kính lễ một ít đệ tử một ít ờ, lễ vật cúng dường thì những cái đó nó không đáng gì so với cái giá trị thật của giáo pháp vô giá đó là cái điệp báo thì chúng ta cũng thấy ừ, là sau này trong cái quyển nhật tụng Kalama 3 đó thì chúng ta vào trung tuần tháng 6 hả? trung tuần tháng 6 trung tuần thứ là giữa tháng 6 thì chúng ta có có Kalama Ban ở đây tôi không làm cái chuyện bán sách uh, gọi là tuyên truyền quảng cáo nhưng tôi phải nói rằng mà năm quyển đó, là năm cái quyển gồm là tiếng Việt chỉ có hai cuốn rưỡi thôi mà giống giống như chúng tôi lựa kinh cho các vị đọc không? thì nếu mà mình ờ, lười đọc hoặc là không có thời gian đọc thì chỉ ráng làm sao mà đọc được hai cuốn rưỡi đó thôi thì cũng có một cái vốn liếng tôi cho là rất là đáng kể ừ, để Phật pháp đặc biệt trong đó mình biết thêm những cái vấn đề mà mình không có ngờ là cái gì trong kinh cũng có nói tới cái gì trong kinh, kinh điển Pali cũng có nói tới và đó cũng là lý do vì đâu mà chúng tôi quyết định là in in song ngữ các vị có thể uh, ngó sang bên cái phần Pali để đối chiếu tôi bài cho các vị cách viết xài internet là được rồi cái vị cứ copy một cái đoạn à, copy dĩ nhiên sách mình không có copy bằng máy được mà mình đánh lại đánh lại mình bỏ Google cho nó dắt mình đi tới cái chỗ nào có cái chỗ nó có cái cái đoạn kinh đó là để mình đọc qua bản dịch tiếng Đức bản dịch tiếng Anh bản dịch tiếng gì đó mình thích tiếng Lào tiếng Do Thái gì đó không Đấy. Ờ, thì ở đây cái điều cái, cái điều tâm niệm thứ tư của vị pháp sư đó chính là thuyết pháp không có vì cái mục đích danh lợi ừ, không vì mục đích danh lợi thì mà cái này đó là mình nói ra nó cũng hơi hơi nặng nha chứ nếu mà đúng là mình tìm mình tìm đến Phật pháp mà với một cái lý tưởng nó thoát khổ ờ, bên cạnh cái nhận thức mọi thứ ở đời nó là khổ cái thân này nó là gánh nặng và mình không biết chết lúc nào nếu mà mình liên tục mình sống trong những nhận thức như vậy đó hơn ờ, nhận thức thứ nhất là thân này là gánh nặng và cái chết là mình không biết nó đến như lúc nào và mình chết rồi mình không biết đi, đi về đâu nếu mà thường xuyên sống trong ba cái tâm niệm này này thì cái danh lợi nó chẳng là cái gì hết ừ. tôi nhớ bà hổm tôi có nhắc một câu nói của tàu 60 không trồng cây 70 không may áo thật ra 50 là thời này 50 là buông lại vừa không ờ, tại vì 50 là mình thấy xương rồi nó bắt đầu nó nó, nó, nó, nó, nó giòn rồi không xương nó giòn rồi bắt đầu lục phủ ngũ tạng là bắt đầu nó rượu rã rồi chẳng qua là nó gượng vậy thôi Ừ, nó nó gượng được nhưng mà có người là nó gượng được 10 năm có người nó gượng được 20 năm nhưng mà 50 à, là qua qua khỏi nửa qua nửa giai đoạn 50 à, đã đã là 3 phần năm rồi à, 50 đó à, tính theo tuổi thọ thời này đó, thì 50 tuổi đó là đã là ba nó là 3 phần năm rồi nó hơn nó quá nửa rồi ừ. thì ở tuổi này mà còn cái gì nữa bên Thái Lan người ta có quy định là pháp sư pháp sư chính thức nha chứ còn pháp sư làng mới nói pháp sư làng thì 15 ờ, 20 tuổi thì ai thỉnh là mình cứ thứ pháp thôi nhưng pháp sư chính thức mà được được ờ, mọi người ghi nhận có, có tước hiệu là hâm ma cặp thực hâm ma cặp thực hâm ma cặp thực là pháp sư là không dưới 45 không dưới 45 tuổi vì đâu vì cái tuổi đó nó đủ chín chắn này đủ chín chắn ừ, để họ thấm thiết cuộc đời nếu đến tuổi đó mà vẫn còn mê danh lợi thì coi như hết thuốc cứu phải nói là hết thuốc bởi vì cái này nó thiệt tôi cũng mê đủ thứ hết nhưng mà tôi nghĩ đó là mình có tung tăng gì là ta trước 50 thầy trước 50 thầy không chứ còn mà 50 trở đi rồi đó thì chùa to Phật lớn đệ tử trùng điệp tiếng tâm lừng lẫy chỉ là một sự chăm biết một sự mỉa mai vì sao vì lúc đó chúng ta là trái mít bắt đầu có mùi rồi trái mít có mùi có nghĩa là trái mít sắp chín mà trái mít sắp chín thì cái mùi đó chính là cái tử khí của những cái thành tựu chúng ta trong cuộc đời này nó chính là cái mùi thơm của trái mít mà mùi thơm nó cũng chính là cái tử khí của cái trái mít cho nên 50 là tử khí là đã nồng nặc nếu mà chúng ta là người thành công nếu chúng ta là một người thành công ở ngoài đời đó chúng ta là một tổng giám đốc ờ, một nổi một ông nhạc sĩ một nhà văn nổi tiếng một nhà báo nổi tiếng một uh, viên chức nổi tiếng một quan chức nổi tiếng có quyền lực có tiền bạc một đại gia có sự sản bạc tỷ gì vân vân thì tất cả những cái đó đều khi mà đã chạm đến 50 thì mình phải hiểu ngập cuộc chơi đến đây hết đối với tôi tôi biết trong râm nhiều người nghĩ tại sao sớm nhưng mà tôi nghĩ bụng đó, theo tôi thì 50 là cuộc chơi mạng rồi có nghĩa là mình nếu cần thì vẫn phải làm lụng kiếm miếng cơm đúng không ăn kiếm có lặn ra chết sao chết đói thì sao nhưng mà nếu mà để gọi là, gọi là để đầu tư sự nghiệp thì tôi nghĩ hết bởi vì chính tàu họ cũng nói tứ, thập thì bất hoạt tứ thập thì tuổi 40 là coi như không còn nghi ngờ gì gì, gì, chuyện đời nhưng mà ngủ thập tri thiên mệnh 50 là đã biết được cái mạng mệnh trời rồi ghé mình ra làm sao tới đó là, là đủ rồi không à, nghĩa là mình được cái gì đời mình có khả năng vươn tới cái gì là 50 còn cái chuyện mà ngoại lệ ai nói trời, sau 50 mà họ làm được chuyện gì đó thì tôi nói thẳng một đó là ngoại lệ mà đã nói ngoại lệ thì nó hiếm thứ hai là tại họ gì họ dễ ngư thì chứ đúng ra là nếu tôi là người đời với cái tấm của tôi với hiểu biết của tôi về Phật pháp thì tôi nghĩ rằng 50 mà tôi chưa chịu chịu giàu thì tôi chỉ cần dừng lại chỗ đủ ăn thôi bởi vì lúc đó tôi phải nghĩ đến cái chuyện mà tôi ra đi cho nó thoải mái không bởi vì cái mà mình ngờ ngại nhất là ra đi trong sự sợ hãi trong sự tiếc nuối nó kinh khủng lắm cảm giác nó kinh khủng chưa kể những ngày tháng mà coi như là là, là cô quạnh ừ, của cái người mà đi không nổi nằm một chỗ cái niềm cô quạnh của cái kẻ mà vợ chồng con cái từng bước bỏ mình vì họ đâu có vô thăm hoài được rồi từ từ mình trở thành gánh nặng cho họ không nhớ cái đó cho nên nếu mà thấm mấy cái điều đó rồi mình thấy cái chuyện mà đem Phật pháp thuyết giảng mà bị danh bị lợi thì đó là, đó là một cái chuyện rất là tệ không à, từ trong trong kinh kể có ông có một lần đó trong kiếp xưa quá khứ có ông vua cũng ông hiếu chiến mà ông đa tham hiếu chiến thích đánh đấm đá mà là thích chinh phục gây hấn láng giềng để lấn ờ, lướt rồi mở mang bờ cõi <sighs> thì lúc đó Bồ Tát mình Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni là một vị đạo sĩ có thần tha thông có thiền định ngày ờ, có người mời một ông quan trong triều ông mời ngài vào gặp vua ông nói rằng nó cứ mỗi lần chiến tranh thì dân nó khổ trước cái thảy không ai khổ hết thằng nó thắng hay bại à, thành bại đắc thất là dân khổ trước đã chinh chiến can qua khối lửa binh đao là dân nó khổ trước mà cứ can qua cũng được mà ông chém bữa nay là coi như cả chục cái đầu là cái đứa nào nhào vô cản cản là ông chém nhào vô ông chém ông đang tính cất quân để đánh ta lăng gì thì bồ tát ngày nghe như vậy ngày nói đường để, ta có cách để giúp ngày, ngày sinh giờ gặp vua ngày mới hỏi vua thì chứ một ngày như vậy đó ngày, ngày ăn bao nhiêu bữa rồi tối ngày ngủ mỗi đêm ngủ bao nhiêu cái giường Ờ, đại khái như vậy nói chung là cái sinh hoạt cái ngày nó có giống người dân mình mang một lần là một đôi dép ăn một lần là một chén chứ sao ai ăn lúc hai chén được ngủ thì ngủ một lúc một giường ở ở một lúc một nhà chứ sao ở cùng lúc mà, mà ở tám cái nhà sao ở này kiểm vua ông ấy cái nào cũng ngọt hết ăn ăn một chén dép mang một đôi ngủ ngủ một giường thì Bồ Tát đã nếu vậy về chinh phục cả vũ trụ thì ngài cũng được cái gì nếu chinh phục vì một lý tưởng cao siêu nào đó thì thì phải xét lại nhưng mà riêng những cái chuyện chinh phục mình để mà mình được sướng á, thì phải nghĩ lại cái nó có phải thông minh không này nhờ cái lời khuyên đó mà vua tỉnh ngộ vua không có cất quân đi chinh phạt nữa này mình quay trở lại trong cái vấn đề đời sống của mình nhé. từ một cái vị pháp sư tâm tình lý tưởng một vị pháp sư cho đến một cái người sống giữa cuộc đời điển dâu này thì phải nói là còn cha còn mẹ còn vợ còn con thì mình còn phải lo nhưng mà nếu mà mình với cái ý tưởng mà mình đầu tư một cái gì đó lâu bền trường cũ để hưởng thụ để sở hữu thì kẹt lắm bởi vì tất cả tha mái chúng sinh trong đời nó gom gọn nó nằm trong ba thứ thôi một là thích hiện hữu hai là thích sở hữu và ba là thích hưởng thụ này thì tất cả các tham dù dục ái sắc ái vô sắc ái thì nó đều nằm nằm gọn trong ba cái tham này. một là thích hiện hữu cái vị muốn có mặt tham sống sợ chết thì gọi là thích hiện hữu thứ hai là thích sở hữu thích nắm cái này thích nắm cái kia à, thích nắm này thích nắm cái kia à, muốn muốn người ta biết mình quyền lực mình nhiều mình nếu mà lắc đầu là ảnh hưởng cả hàng ngàn người khoái cái đó lắm à, à, thích sở hữu tài sản nhà đất xe cộ vật dụng rồi cái thứ ba là thích hưởng thụ thích là ngọt bùi thơm tho mát lạnh à, thì cái đó là gọi là thích hưởng thụ thì suy cho cùng theo phân tích trong thị đạm thì tùy vào cái phước duyên và tùy vào cái căn cơ trình độ của chúng sinh ngoại trừ trường hợp đặc biệt là những bậc đại nhân vật có nguyện lớn nhớ nha ngoại trừ những nhân vật lớn có nguyện lực lớn ví dụ như bồ tát như các vị thánh người ta cái chỗ tốt nhất để người ta có mặt chính là ở đây ngoại trừ mấy người đó ra thôi không chứ còn đa phần chúng sanh chín phần trăm là do cái trình độ của mình mà mình sanh ra ở cảnh giới nào thí dụ như ở cổ dục này là cái niềm vui của mình là nó phải lệ thuộc vào những thứ bên ngoài những gì mình thấy nghe ngửi nếm đụng những gì mình sở hữu Đấy, cái niềm vui mà phải lệ thuộc cái bên ngoài đó nó thấp lắm nó dễ bị bị thử thách lắm nó dễ bị đổ vỡ nó rất là mong manh vì nó phải lệ thuộc bên ngoài cái niềm vui thứ hai nó cao hơn đó là niềm vui của vị đắc thiền họ vui là vì họ bỏ hết mấy cái bên ngoài họ quay về với cái bên trong và cái niềm vui mà còn bị lệ thuộc bên ngoài nó không có bền à, và cái người chúng sanh mà hưởng cái niềm vui đó tuổi thọ nó cũng có là lâu tối đa đó tối đa nó là cái cõi là dục thiên vừa là họ tha hóa tự tại nó sống được cái 9 tỷ 200 triệu năm ừ. nhưng mà riêng về những cái vị phạm thiên từ cái cõi thấp nhất khi mà họ bỏ hết cái cái vật ngoại thân họ quay về với cái bản thân bản tâm của họ để họ tu thiền ấy thì cái tuổi thọ của họ là không có đếm bằng năm được ví dụ như cái cõi thấp nhất cũng là một phần ba đại kiếp và từ đó lên từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ có những cái cõi mà 500 đại kiếp một ngàn đại kiếp rồi 84 ngàn đại kiếp càng lên cao thì họ buông từ từ từ từ từ từ từ từ mình thấy ngay trong cái, cái cõi người mình do cái trình độ của những người đời sống họ họ buông rất là nhiều có những người đụng đâu dính đó cái chữ sách tá là chúng sinh nó có nhiều nghĩa mà trong đó nó có một cái nghĩa là sách sách tí nghĩa là dính đụng đâu dính đụng đâu bám đó dính này đây nó có hai cách dính là cách là thương thích hay là ghét sợ à, mình ghét cái gì đó cũng làm cách mình dính à, mà mình ghét cái gì đó mình cũng là dính mà mình thích mình mê cái gì đó cũng là là dính à, đụng đâu dính đó là vậy đó ừ. cho nên là khi hiểu hết mấy cái này thì mình thấy rằng cái giấc mộng đời giấc mộng đỉnh chung nó phù du lắm mà nó ngu xuẩn lắm một người phàm mà đi chữ đó là ngu thì rất là bậy nhưng mà thật sự nó là ngu thiệt bởi vì chẳng thà anh biết thì thôi biết rồi mỗi đứa một nơi cũng buồn cái câu này nhiều người họ nghe họ cứ tưởng là chuyện trai gái không phải nó là tất cả cái thứ mà sống đơn giản với hơi thở của mình vậy mà tôi hỏi đi nó nhẹ còn chẳng thà không có thì thôi mà có rồi mỗi đứa một nơi cũng buồn thứ mà có danh có lợi có tiếng có tâm có quyền lực có quen biết có yêu thương có kỷ niệm tùm lum hết đi sao đành cho nên cái kinh nghiệm vàng của người tu Phật là phải buông hết mới an lạc nếu cái câu này phải ghi nè nếu tự xét mình không có khả năng buông bỏ thì nên hạn chế cái việc sở hữu những thứ khó buông bỏ tôi nhắc lại phải buông bỏ mới an lạc nhưng nếu xét thấy mình không có khả năng buông bỏ thì nên hạn chế cái việc sở hữu những thứ khó buông bỏ bớt từ từ đi nhà đất cái gì buông thì buông ba cái sưu tập ba cái này cái kia rồi những cái sở thích thở bình sinh buông được thì buông buông đến một ngày rồi nó các vị sẽ hiểu ra một chuyện hạnh phúc của đời sống nó đến từ hai nguồn có và không ờ, cái mà hạnh phúc rẻ tiền là nó đến từ cái việc mình có cái gì đó bên ngoài ngoại thân nhưng mà hạnh phúc cao cấp hơn là mình hạnh phúc là vì mình không có cái gì hết ờ, buông không có cái gì hết thì với cái tinh thần đó thì vị pháp sư mới có thể thuyết giảng một cách vô tư bất vụ lợi được nha Rồi. cái thứ năm tức là thuyết pháp với một cái tinh thần gọi là ờ, ừ, không có gây hại cho bất cứ ai khi mình thuyết pháp mà bằng cái vì cái lòng cầu danh cầu lợi đó là mình đang gây hại cho mình mình thuyết pháp vì cái sân tâm thiết để trả đũa ai đó, thì cũng đang hại cho mình còn mình thuyết pháp để mình bài xích mình dè biểu mình phỉ bán mình tấn công ai đó là mình đang làm cách mình hại người khác không? mà cái vị pháp sư là phải thuyết pháp bằng cái tâm niệm này mỗi lời ta thuyết ra nó chỉ có lợi cho ta và có lợi cho chúng sinh chỉ cần chỉ cần mà thuyết pháp bằng cái ác niệm ấy, Ờ, nhất niệm sanh tâm khởi bách vạn chướng môn khai cứ một cái cái bất niệm một cái niệm bất thiện một cái niệm sân si mà nó khởi lên một niệm nghĩa là một khoảnh khắc nó xuất hiện thôi thì bách vạn chướng môn khai là nó mở ra hàng muôn hàng vàng cái cửa khổ để mình bước vào cho kiếp sau ừ. cái khẩu nghiệp cái ý nghiệp ừ, bất thiện à, khổ thôi cứ một lời nói ra mà bằng cái niệm bất thiện thì bách vạn chướng môn khai là chỗ đó bao nhiêu cái cửa khổ nó mở sẵn nó chờ mình bước vào mà các vị biết mà cái cửa nào với cái cửa các cái cửa trầm lưng các cái cửa xa đỏ nó vào rồi rất là khó ra các vị hỏi kinh là kinh nào dạ kinh hiền ngu kinh hiền ngu trung bộ kinh nói rất rõ chuyện đó một khi mà đã xuống rồi đó lên rất khó ở trên xuống thì chỉ có đúng ba nốt nhạc là đồ rê mí là từ phạm thiên xuống thẳng con dồi dĩ nhiên có qua một kiếp trung gian nhưng mà đã nói dòng sanh tử thì kiếp trung gian nó không có đáng gì đâu quý chị tất tất cả không đó là phạm thiên đó nha còn mà tất cả chúng sanh còn lại là coi như là từ ở trên cái thân mà nhân thiên mà xuống cõi đoạn nó chỉ có đúng ba nốt nhạc nhưng từ cái thân dồi bọ sâu bướm mà đi lên ấy thì ba ngàn tỷ kiếp chưa thấm thía chưa có hy vọng lắm hàng ngàn tỷ cái nhà hàng ngàn tỷ kiếp chưa chắc tại vì vì sao mà trong kinh nó giải thích cái này chính cái phật ngài nói rằng khi mà xuống dưới rồi đó là chỉ có lớn hiếp nhỏ mạnh hiếp yếu chỉ có biết đói ăn khát uống giao phối và phản vệ thôi chứ biết gì hết biết gì hết không có biết thiện ác không có biết ờ, phàm thánh sa môn bà la môn lưng hồi giải thoát phiền não giác ngộ quan đồ nó biết gì nó chỉ biết có đói ăn các ủ và có những loại nó còn tệ nữa ví dụ như là mấy cái loài mà vi khuẩn vi trùng những loài côn trùng yếm yếm quan yếm khí nó còn nản nữa yếm quan là sao là cả đời nó chỉ sống trong bóng tối ừ. còn yếm khí là những cái loài nó sống ở những cái chỗ sâu á không gần như là không có không khí luôn gần như là không gọi là, là yếm khí yếm quang là kỹ ánh sáng về về nó sở không khí nó phải ở chỗ sâu cất trong lòng đất sâu thẳm vậy không có bóng tối không ánh sáng mà xuống đó rồi cái cơ hội đi lên là ngang trùng thầm thầm Đấy, cho nên về với cái tâm niệm đó cái người thuyết pháp nhớ rằng không kéo từ cái chánh ngữ của người thuyết pháp nó chuyển qua cái khẩu nghiệp bất thiện chỉ trong có một nốt nhạc thôi ừ chỉ cần là nhất niệm sân tâm khởi nhất niệm phiền não khởi bách vạn chướng môn khởi một niệm phiền não trong lúc nói thì nguyên cái chánh ngữ của một cái, cái lẽ ra nó là chánh ngữ nó chuyển sang tài ngữ lẽ ra nó nó là, là hoàng pháp thì nó chuyển sang là cái con đường đi xuống ờ. cho nên vị pháp sư tâm niệm là ta giảng như thế nào để ta không làm mất cái quyền lợi của mình và của người khác thì đó mới là pháp sư và theo trung kinh nói và các vị hỏi kinh nào nhiều lắm tôi cho các vị địa chỉ này, đó là tương ưng bộ kinh mà cái phẩm gọi là phẩm à, phẩm dạ xoa phẩm chư thiên ấy. Ừ, trong đó có nói rất nhiều và rất nhiều quý vị tỷ kheo sống trong rừng thuyết pháp tụng kinh chư thiên nghe được ừ, chư thiên nghe được mà có nhiều khi họ hiện ra cho mình thấy có nhiều khi mà họ không có hiện ra mà họ thấy mình mà mình thấy họ có rất nhiều và rất nhiều người thầy đức phật có những vị tỳ kheo trong đó có những vị thánh như ngài Anuruddha có lần đến ngày nửa khuya ngày tụng ờ, mời kinh Parayana đó, chữ thiên nghe họ nghe họ thích ờ, họ ngừng lại họ nghe pháp rồi có một lần đó một cái bà đại thí chủ của đức phật mà nửa đêm mà dậy bà cũng tụng bài kinh và bài kinh Parayana bài kinh đó lẽ ờ, ra rồi là tôi đã đưa vào ở trong nhạc tụng được nhưng mà tôi ngán quá thì bởi vì cái bài kinh nó nội dung nó sâu đến mức mà ngài sẽ là phất ngày giải thích từng chữ một mà bây giờ mình đưa vô ở trong Kalama là con hiểu là hiểu cái kiểu gì à, nguyên cái bài kinh nó sâu hoặc là lục đại chân ngôn lục đại chân kinh là sáu bài kinh mà Đức Phật tứ giảng cho sáu cơ tánh mỗi chữ trong đó đều, đều được ngày ngày ngày sa la phất ngày các chi danh á và ngày punaniput pun pun punamanta niputta ngày giải thích rất rõ chỉ thích từng chữ mà bây giờ mình đưa vào trong đó là là chết không cho nên, là thôi bà con chẳng hẹn kiếp sau thì một cái vị pháp sư phải luôn luôn ghi nhớ những cái điều tâm niệm đó đó để cho cái pháp thoại của mình nó trở thành là một cái quà tặng cho chúng sinh nó là một cái dấu vết xứng đáng của Đức Như Lai để lại cho cuộc đời này còn không thì mình chỉ phóng quế, mình chỉ vấy bẩn cái trần gian này thôi này ok chúc các vị một ngày vui và hẹn ngày quý vị tuần sau dạ chúng con tri ân sư hẹn sư vào tuần sau ạ à. dạ con chào dạ. sư dạ. dạ gặp ông uh, cuối năm dạ. Dạ, dạ con chào sư dạ rồi à, hồi nãy như nhân cũng đã đưa thông tin cho quý vị đó thì à, sư cũng có à, cho à, nhân và ban tổ chức của úc lớp úc châu đó là sẽ có à, một cái lớp à, khoảng mười mấy ngày tại Thụy Sĩ vào tháng 11 à, nhân cho quý vị biết và để quý vị à, tranh thủ thời gian và quý vị phải cho nhân biết sớm nha để mà nhân lo các thủ tục và nơi ăn ở cho quý vị trong cái khóa học đó rồi à, nhân và anh Kiên xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau xin cảm ơn quý vị dạ con cảm ơn quý vị dạ, dạ. bye anh Kiên